Hải Dương là mảnh đất địa linh nhân kiệt, có truyền thống văn hiến từ ngàn xưa. Mỗi vùng quê đều thấm đẫm những nét đẹp văn hóa, tâm linh trong dòng chảy lịch sử từ thời Lý, Trần, Lê, Nguyễn đã tạo nên một không gian văn hóa đặc biệt. Hòa trong dòng chảy đó, quê hương Tứ Kỳ Nơi em sinh ra và lớn lên là nơi có phong cảnh hữu tình, thiên nhiên tươi đẹp với nhiều đình chùa và các lễ hội truyền thống, làm cho đời sống văn hóa, tinh thần rất phong phú, đa dạng. Đây là niềm tự hào của người dân Tứ Kỳ nói chung và thế hệ trẻ chúng em nói riêng. Trong các lễ hội truyền thống hàng năm thì lễ Vu Lan báo hiếu trong Phật giáo luôn là một trong những ngày lễ có sức sống văn hóa mãnh liệt nhất trong đời sống tinh thần của mỗi người dân. Ngày lễ Vu Lan báo hiếu được tổ chức tại các chùa vào tháng 7 âm lịch đã trở thành ngày lễ mang đậm nét nhân văn, làm tỏa sáng đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc. Lễ Vu Lan xuất phát từ sự tích Bồ Tát Mục Kiền Liên khi chứng thành đạo quả đã tìm phương cứu mẹ mình đó mà lễ Vu Lan trở thành ngày lễ hàng năm để tưởng nhớ công ơn cha mẹ và tổ tiên nói chung, nhắc nhở mỗi người biết trân trọng những gì mình đang có, nhắc nhở bổn phận làm con phải luôn nhớ đến công ơn sinh dưỡng của cha mẹ mà nên làm những việc hiếu nghĩa để thể hiện tình cảm và lòng tri ân. Trong buổi lễ trang nghiêm, thành kính này sau khi chúng em được nghe quý thầy giảng về ý nghĩa Vu Lan, từng lời chỉ dạy của thầy về ơn nghĩa sinh thành đã thấm vào những mạch máu trong trái tim của chúng em. Những dòng cảm xúc trào dâng về công ơn trời biển của cha mẹ còn chưa dứt thì cảm xúc tiếp theo lại ùa về khi những cánh hoa hồng được cài lên ngực áo, lên trái tim của người con hiếu thảo hoa màu đỏ tượng trưng cho những ai còn cha mẹ hoa màu trắng tượng trưng cho những ai mất cha mẹ để cảm nhận mất cả bầu trời hạnh phúc hoa màu hồng tượng trưng cho những ai còn cha mất mẹ hoặc còn mẹ mất cha tuyết tháng bảy mưa ngâu giá lạnh hội phu lan cháu thảo con hiền ôi mùa hiếu hạnh thiêng liêng bông hồng bông trắng trên viền áo ai dù hoa màu đỏ hay hoa màu trắng cũng đều thể hiện lòng biết ơn vô bờ đối với hai đấng sinh thành khi nghi thức cài hoa hồng kết thúc thì mỗi người con hiếu thảo lại được tắm mình trong nghi thức báo ân đó là lễ rửa chân tay cho cha mẹ lần đầu tiên trong cuộc đời của em chạm vào đôi bàn tay, bàn chân cha mẹ. Em đã cảm nhận được sự gian lao vất vả của người. Những vết chai sạn thô ráp, nứt nẻ, im hằn bao cực nhọc. Nhìn vào đôi bàn tay chai sạn của mẹ, trái tim em nói đau. Nhìn vào đôi bàn chân sạn nứt nẻ của cha, đột nhiên em thương cha đến quả là bấy nhiêu gian nan Qua lễ Vu Lan hàng năm Em được tham dự tại chùa An Đức, xã Quảng Nghiệp Đã luôn thắp sáng cho em một tình yêu bất diệt Chan chứa cội nguồn yêu thương Và đưa chúng em luôn hướng về với đạo lý Uống nước nhớ nguồn Đạo lý ấy không chỉ giới hạn Trong sự tri ân và báo ân cha mẹ Mà còn rộng ra bốn ơn nặng ai phải ghi nhớ và đáp đẹp. Thứ nhất là công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Thứ hai là ơn thầy cô dạy dỗ truyền đạt tri thức. Thứ ba là ơn quốc gia xã hội, nghĩa là biết ơn các anh hùng đã hy sinh xương máu của mình để mang lại độc lập, chủ quyền thiêng liêng cho đất nước Thứ tư là ơn bạn bè, ơn tất cả mọi người xung quanh đã giúp đỡ ta trong cuộc sống này. Bởi vậy mà lễ Vu Lan không chỉ ý nghĩa tôn giáo thiêng liêng mà đã trở thành lễ hội văn hóa tình người. Cho con gánh cả đôi vai thân cổ lặn lội, sao mai vai gợi mẹ già lá sắp xa cây lửa đâu lá rụng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 về sau người gái